xin chào các bạn nhé à, để... hôm à, nay mình tiếp tục xin giới thiệu à, đến à, các bạn về cái, cái, cái hướng dẫn về làm cái ảnh bìa làm sao để cho nó nhanh tiết kiệm đi thời gian cho các bạn không như ngày trước như mình mình tìm hiểu rất là lâu để tạo ra một cái ảnh bìa <coughs> để làm một cái được cái ảnh bìa ấy, thì các bạn à, chú ý đến cái canva này canva.com mình thiết kế trên đó thì sau khi mình thiết kế trên đó nhé cái canva này ấy, nó sẽ tạo ra được tất rất nhiều thứ ví dụ như là à, các trên ảnh bìa facebook các bài đăng trang bìa facebook này Đấy, rất rất nhiều ờ, cái lựa chọn của các bạn hôm nay à, mình đang làm về youtube nhé mình à, các bạn chú ý nhấn vào trang trí kênh youtube này nếu uh, bạn đến bạn mà có xác định được một cái ảnh liên quan đến bạn rồi ấy cái ảnh mà bạn cần ờ, làm trên để làm ảnh bìa trên YouTube ấy, thì các bạn cứ chèn vào đây nhấn vào đây này nội dung tải lên thì nó sẽ ra ở vị trí này và các bạn cứ kéo kéo kéo vào đây thôi Đó, thì nó sẽ ra được cái, cái, cái khung mà bạn mong muốn thôi còn mình ấy, thì mình hiện tại mình thấy trên trên cái cái mẫu này này thì nó đã có cái cái mình mong muốn rồi này mình à, có thể chọn được rồi vì mình làm đang làm trên kênh phố TV mà mình thấy cái hình ảnh này cũng liên quan nên mình lấy cái này các bạn chú ý là trên đây nó có cái miễn phí và mất phí nhé các bạn nhé các bạn chú ý tùy vào cái mục đích sử dụng của các bạn nhé thì các bạn có thể à, dùng miễn phí hoặc là đăng ký uh, có phí bắt đầu mình chỉnh sửa uh, uh, mình chỉnh sửa nhé giữa cái tên ví dụ như 150 đi cái đây là bạn có thể xóa đi các bạn nhé Đã thì cái này với cái này này nó đang tạo ra một cái khối thành một nhóm ấy, thì các bạn có thể bỏ cái nhóm này đi nhé cho nó Đấy, trong trường hợp để để cho khi mà trong trường hợp bạn không cần đấy không cần đến cái này thì bạn có thể delete đi này nhìn này các bạn nhé đấy hoặc là có thể bạn cần gì của bạn cứ việc chỉnh sửa thôi tự nhấn vào chỉnh sửa thôi ví dụ đây là kênh đúng thì các bạn thông cảm giúp mình nhé Đây này, các bạn, bạn đây là một cái hình ảnh nha. À, các bạn có thể xóa cái này nhá nguyên một khối rồi hoặc là các bạn có thể xóa đi delete này Đấy, thì nó có thể xóa hoặc là à, các bạn giảm cái độ trong suốt của này này thì nó cũng sẽ mất thôi đấy nhá đây là mình ví dụ nha sau khi ờ, thiết kế theo cái ờ, thiết kế xong cái theo cái mong muốn của bạn ấy thì các bạn nhấn từ tải này đấy, thì nó sẽ mình đã tải đây rồi đấy nó cũng giống như thế thôi các bạn ra như thế nhá tiếp tục tiếp tục là các bạn sẽ chỉnh sửa vào cái ảnh bìa các bạn nhấn vào hình ảnh này này đây thôi lựa chọn cái hình ảnh của bạn <coughs> cái ảnh bìa sau khi mà các bạn tải lên thì nó sẽ ờ, ờ, cái hình ảnh ấy nó sẽ thể hiện ra là ba cái giao diện ờ, đây máy tính để bàn này giao diện như này trên TV này máy tính trên nó sẽ giao diện của nó sẽ như thế này trên điện thoại di động này để cái giao diện nó như thế này các bạn chú ý nhé à, các bạn chú ý nhé có nhiều trường hợp ấy, khi mình viết ra thì cái hình ảnh của nó hoặc là cái chữ của nó nó sẽ mất đi bạn chú ý điều chỉnh nhé điều chỉnh các bạn có thể điều chỉnh ở đây này ví dụ như to nhỏ này Đấy, to nhỏ Đấy, các bạn có thể điều chỉnh to nhỏ thế nào tùy các bạn để làm sao mà cho nó cái khung của nó nó vừa nhé các bạn nhé cái khung của nó nó không bị mất chữ ấy. lúc sau cái ảnh bìa của nó ấy, lúc mình hiện lên xem trước ấy. <coughs> thì nó sẽ không bị uh, sẽ không bị mất chữ như này đâu đấy, như thế này thôi thế là mình thấy mình làm sao mình khi mình điều chỉnh thì mình thấy nó ổn rồi thì mình chọn lưu đây là cái giao diện của mình ảnh biểu của mình trên ờ, máy tính này Đấy, chỉ có thế thế ạ nó rất là đơn giản nhưng mà mình đã mất rất khá trước khi ờ, mình ờ, vào YouTube thì mình đã mất khá nhiều thời gian xin đấy mình xin phép được kết thúc cái bài hướng dẫn về ảnh bìa ở đây